Rồi, cô chào các bạn. Thì uh, tiết vừa rồi thì uh, cô đã hướng dẫn các bạn uh, sơ lược về chương trình bản tính. Thì đa phần là thiên về lý thuyết nhiều hơn, nên uh, cô nghĩ là các bạn sẽ chưa có rõ một số vấn đề. Thì hôm nay qua tiết bài thực hành này thì cô sẽ đi sâu về cái uh, phần mềm chương trình bản tính hơn à, qua những cái ví dụ để các bạn à, dễ hiểu hơn ha. Thì trước khi à, vào thành bài số 1 thì chúng ta sẽ à, quan sát lại hai màn hình làm việc của Word và Excel để mình sẽ có một vài nhận xét về hai cái à, chương trình này nó có khác nhau gì không. Thì mấy bạn quan sát màn hình dùm cô. Lúc này trên màn hình của cô là màn hình Word và màn hình Excel. Thì nhìn vào điểm khác biệt đầu tiên của hai chương trình này đó chính là phần mềm Word là một trang giấy trắng còn phần mềm Excel phần mềm này trang làm việc của nó được chia thành nhiều ô và mỗi ô sẽ chứa những cái dữ liệu riêng biệt chứ không nằm chung một trang giấy giống như Word nữa. Rồi, điểm khác thứ hai là các bạn nhìn vào thanh bản chọn gồm cô ha. Thanh bản chọn gồm có lệnh Home, Insert, Layout reference thì bên đây cũng có lệnh home, cũng có lệnh insert, cũng có lệnh bailout nhưng trong Excel thì không có lệnh formula và data này. Có nghĩa hai lệnh này nó là trợ năng cho cái chương trình tương ứng với nó. Có ví dụ như formula và data trợ năng của nó là thực hiện tính toán và thống kê sắp xếp dữ liệu khác hoàn toàn so với Word. Word thì chúng ta chỉ đa phần xử lý là văn bản nhiều hơn. Thì đó là một vài nét về khác nhau về Excel và Word. Về cái phần giống nhau thì các bạn cũng thấy đây thanh của nó đây thanh phong chữ dùng để thay đổi phong chữ cỡ chữ kiểu chữ và màu chữ ở Word và Excel đều có chung những cái định dạng này ha có lệnh copy lệnh paste lệnh dán tất cả công cụ định dạng căn lề đều giống nhau vậy thì hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào cái à, chương trình Excel thì các à, bạn cùng cô à, theo dõi nhé thì biểu tượng của Word là một chữ cái là W màu xanh dương nhưng khi học Excel thì biểu tượng của nó không còn chữ W màu xanh dương nữa mà biểu tượng của nó là chỉ ít một xanh lá cây thì mỗi một chương trình nó sẽ có một biểu tượng khác nhau để mình dễ phân biệt và lớp 6 cô đã hướng dẫn các bạn cách khởi động một chương trình đã có sẵn trên máy tính thì đối với Excel thì cũng tương tự nếu biểu tượng này có sẵn ngoài desktop thì việc của chúng ta đơn giản là nháy hai lần liên tiếp trái để khởi động phần mềm đó lên. Hoặc chúng ta có thể nháy chuột trái một lần vào biểu tượng và nhấn Enter. Hoặc chúng ta có thể nháy chuột trái một lần và tiếp tục nháy chuột phải một lần để chúng ta nhấn Open mở cái chương trình đó lên. Đối với trường hợp biểu tượng của nó không nằm ngoài desktop thì chúng ta buộc lòng phải vào star nút lệnh star chọn dùng cô lệnh on program thì trong lệnh on program này nó chứa tất cả các chương trình có trong máy tính việc của mình là tìm dùng cô cái hư mục nào có tên là Microsoft Office các bạn mở hư mục Microsoft Office ra thì trong đây có những cái biểu tượng của những chương trình như là Excel nè Word nè PowerPoint nè thì khi mà mình cần sử dụng chương trình nào thì mình sẽ chọn đúng tên của chương trình đó và mình nhảy chuột vào để khởi động nó lên còn một cách để chúng ta có thể mở một cái chương trình lên đó là khi chúng ta đã hành thạo sử dụng cái chương trình đó rồi mình có lưu bài và có sẵn cái tệp ở trên máy tính thì việc của mình chỉ cần nháy đúp chuột vào cái tệp của chương trình mà mình muốn mở lên thì chúng ta cũng sẽ mở được cái phần mềm mà mình cần thì đó là những cái cách đơn giản cơ bản nhất mà khởi động một cái chương trình có trong máy tính của mình còn nếu chương trình chưa có trong máy tính thì chúng ta sẽ không khởi động được quan trọng là chúng ta phải có cái chương trình đó nằm sẵn trong máy của mình ha à, qua ba cái cách đó thì à, các bạn có thể lưu lại hoặc là ghi lại dùm cô các cách để chúng mình có thể uh, mở khởi động Excel bạn nào đã thành thạo rồi không cần phải ghi ha mình nhớ cái cách nào mà mình khởi động nhanh nhất là được rồi bây giờ chúng ta sẽ à, đi vào cái à, chương trình bản tính ha cô sẽ mở cái chương trình bản tính lên để mình quan sát ha rồi đây khi cô khởi động chương trình lên thì nó xuất hiện như thế này ha và các bạn nhìn dùm cô ha ở đây có chữ cái A B C D và khi cô bấm vào thì những cái ô trong cái cột đó đều được bôi đen đều được chọn hết ha tiếp tục cô kéo qua hành cuốn ngang cô bấm tiếp tiếp thì nó cái bảng chữ cái này nó sẽ tiếp tục những chữ cái tiếp theo về khi đến chữ cái cuối cùng trong bảng chữ cái thì tiếp tục nó sẽ nối những chữ cái lại với nhau để tạo thành một cái cột trong trang tính là các bạn quan sát mình không ha à, tương tự như vậy thì mình sẽ còn nữa ha vậy thì những chữ cái này nó là tên của các cột trong trang tính tiếp theo các bạn quan sát dùm cô ha một hai năm 7 thì điểm đặc biệt nhìn vô thì chúng ta thấy khi mình nhấn vào cái số tương ứng thì lập tức nguyên một cái hàng của nó các ô trong một hàng của nó đều được ô đen chứng tỏ là cô đang chọn một hàng nào đó thì các khi cô bấm vào thì lúc này nguyên một hàng được chọn và tất cả các ô đều được chọn hết tương tự hàng số 4 tương tự hàng số 7 vân vân khi cô lăn chuột xuống thì nó vẫn còn nữa ha rất là nhiều một trang tính này có rất là nhiều ô tính nên chúng mình có thể à, làm rất là nhiều bài tập trên một trang cũng được ha rồi vậy thì ký hiệu những số 1, 2, 3 này được gọi là tên hàng. Ví dụ cô đang bấm vào số 2 thì cô đang chọn hàng 2. Cô bấm vào số 4 thì cô đang chọn hàng số 4. Cô bấm vào chữ B thì cô đang chọn cột B. Cô bấm vào chữ E thì cô đang chọn cột E. Rồi vậy thì trong trang tính đầu tiên thì chúng ta sẽ có gồm có các cột nè, các hàng nè. Rồi, ngoài ra khi các bạn thấy khi cô không chọn cột, cô không chọn hàng nữa mà cô bấm trực tiếp vào một ô thì lúc này các bạn quan sát cùng cô lúc này cô bấm vào một cái ô bất kỳ thì lúc này cột C sáng và hàng C4 sáng thì đây tạo giao giữa cột và hàng tạo thành một ô tính và ô tính này có địa chỉ ô là C4. Tại sao có tên là C4? Vì khi cô bấm vào đây thì cột C sáng, hàng số 4 sáng và địa chỉ ô đã được đặt tên bởi cột và hàng ghép lại. Tên cột và tên hàng ghép lại thì ô này đang được gọi là ô C4. Tương tự nếu cô bấm vào ô này thì cô này có tên là B2 thì theo quy tắc thì chúng ta sẽ đọc tên cột trước và tên hàng sau ha tương tự những ô tính khác ha à, khi cô nhấp vào ô này thì lúc này cột e sáng hàng số 2 sáng thì lập tức chúng ta sẽ biết được tên ô tính này đó chính là ô E2 rồi đó là quy tắc đặt tên ô được chưa các bạn rồi tiếp theo mình quan sát một cô cái thanh dài này ha rồi hand exit này nó có công dụng để làm gì á? Rồi, trước tiên các bạn quan sát dùm cô, cô đang chọn ô nào đây? Có phải là ô B2 không? Vì cục B nè, hai số 2 sáng nè. À, OB2. Vậy khi lúc này cô nhấn vào đây thì lúc này nó xuất hiện con trỏ soạn thảo. Thì ví dụ cô nhập thì hi thì lúc này OB2 có chứa chữ hi hi. Được chưa bạn? thì hành công thức này mình cũng có thể à, nhập dữ liệu vào ha và đã gọi là hành công thức thì nó cũng có thể chứa công thức nha ví dụ như cô chọn OC1 cô gõ công thức như sau bằng 1 cộng 5 mình enter thì các bạn quan sát dùm cô khi mình gõ công thức vào OC1 thì lúc này hành công thức nó hiển thị công thức nhưng khi mình enter thì ô tính nó chỉ hiển thị cái gì đây kết quả ha vậy thì thanh công thức có thể nhập dữ liệu nè có thể nhập công thức nè nhưng nhập dữ liệu thì nó sẽ hiển thị ra ô tính là dữ liệu ký tự nhưng khi mình nhập ký tự thì ô tính sẽ vẫn hiển thị ký tự nhưng trường hợp thanh công thức mình nhập công thức thì bản thân ô tính chỉ xuất hiện kết quả không xuất hiện công thức nữa đó là cái đặc điểm của chương trình bản tính của mình ha rồi tiếp theo các bạn quan sát dùm cô ngay ô này ha rồi trước khi quan sát thì à, mấy bạn nhìn dùm cô ô này có chứa chữ gì đây B3 vậy thì lúc này mấy bạn nhìn vào màn hình giúp cô có phải cái ô cô đang chọn nó nằm ở cột B và hàng số 3 không vậy tên ô tính này chính phải là tên B3 không vậy thì có nghĩa ô này chính là ô hợp tên nó sẽ hiển thị cho mình biết tên của ô tính mà mình đang chọn vậy bây giờ cô thử bấm vào đây nó bôi đen được có nghĩa là nó có thể thay đổi dữ liệu được có thể sửa được vậy bây giờ cô bấm A1 cô enter ha thì lúc này ô đang được chọn có còn là ô B3 không rõ ràng là không ha mà lúc này hộp tên nó xuất hiện ô A1 có nghĩa báo hiệu cho mình biết được ô mình đang chọn là ô A A1 vậy thì hộp tên này có chức năng thứ nhất hiển thị tên ô tính chức năng thứ hai của nó là tìm ô tính một cách nhanh chóng Vậy thì tìm ô tính một cách nhanh chóng để làm gì trong khi OA1 này mình có thể bấm trực tiếp vào. À, vậy thì cái ô hợp tên này chỉ sử dụng trong trường hợp là những cái ô mình tìm nó lớn hoặc là nó phải tìm rất lâu nên mình sử dụng cái này ha. Ví dụ như cũng tìm ô set 200 thì có phải là theo hữu công thì các bạn cứ bấm chọn tới cục set với cột z rồi các bạn dò tới hàng 200 nó rất là lâu đúng không thì thay vào đó thì việc đơn giản của mình là gì đây bấm vào đây mình chọn z 200 rồi mình enter lúc này cột z sáng hàng 200 sáng và ô z 200 đã được chọn nó rất là nhanh ha tương tự mình có thể quay lại ô đầu tiên một cách nhanh chóng bằng cách gõ A1 enter thì lúc này nó sẽ quay về cái ô đầu tiên được chưa các bạn đó, đó là những cái mà cơ bản nhất trong chương trình bằng tính mình ha rồi cái hai đối với Word thì nó chia thành nhiều trang giấy hết trang này nó sẽ qua trang mới nhưng đối với Excel thì nó sẽ phân ra từng trang cụ thể hơn ha. Và, trang của cô đây thực hiện là trang số 1 hay được gọi là sheet 1 khi cô muốn tạo một trang mới để cô lưu một bài mới thì cô sẽ bấm vào dấu cộng này nó sẽ ra trang 2 tương tự cô muốn bao nhiêu trang thì cô chỉ việc bấm dấu cộng này tới số lượng trang mà cô cần thì có thể là dừng lại ha rồi đó là vài nét cơ bản của chương trình máy tính mà hôm nay mình sẽ học ha rồi tiếp theo mình sẽ đi vào ví dụ đầu tiên để mình có thể nắm được cái cách nhập dữ liệu như thế nào ha À, ví dụ một nhập dữ liệu vào các ô sau. Ở đây cô đã cho ô tính sẵn và cho nội dung của ô đó luôn. Việc của mình là nhập nội dung vào đúng ô mà cô đưa ra. Cô ví dụ đầu tiên. Ô A3 sẽ nhập tin học 7. Ô A3. A3 thì ở đây. Rồi, lúc này cô phải chọn đúng ô A3. Sau đó việc của cô là gọi cái chữ tiền học à, nhớ chỉnh chữ gõ nha các bạn tiền enter vậy thì các bước để nhập dữ liệu như sau đầu tiên xác định ô cần chọn cần nhập dữ liệu có nghĩa là mình phải chọn cái ô mà mình cần nhập dữ liệu bước thứ hai là mình sẽ gõ dữ liệu vào từ bàn phím bước thứ ba khi nhập xong rồi thì mình nhấn enter để kết thúc việc nhập được chưa à, tương tự OB1 sẽ chứa là e-learning e-learning ở OB1 đây OB1 nằm đây mình sẽ gọi chữ e lên nhìn rồi khi gõ xong thì mình sẽ kết thúc bằng cách là enter tiếp theo OC5 xin chào OC5 đây cột C hàng số 5 xin chào kết thúc enter rồi thì các bạn thấy cách nhập dữ liệu vào Excel rất là đơn giản ha chỉ có 3 bước thôi là mình có thể nhập được cái dữ liệu này vào trong chương trình bản tính rồi cái việc nhập dữ liệu thì rất là đơn giản ha mình sẽ tiếp tục một cái lưu ý như sau. Có thể nhập dữ liệu vào các ô bằng thanh công thức. Ví dụ như thế nào đây? Ví dụ cô xóa cái chỉ tiêu 7 này đi. Rồi, hồi nãy cái ví dụ của mình là ở ô A3 mình sẽ nhập vào tinh học 7. Rồi, cô chọn A3. A3. Rồi, lúc này cô không gõ trực tiếp vào đây. Cô sẽ nhấp vào thanh công thức cô gõ là thiên học 7. Khi cô enter thì xuất hiện cái chữ tinh hiệu vị y chang như hồi nãy luôn có nghĩa là chúng ta có thể nhập trực tiếp ở ô tính hoặc có thể nhập vào thanh công thức cũng được miễn sao cái ô mình chọn phải đúng yêu cầu được chứ này? cái phần lưu ý này các bạn cũng có thể ghi vào tập ha còn bạn nào cảm thấy à, à, cách nhập trực tiếp vào ô tính nó nhanh hơn thì có thể à, không ghi nhưng mà nhớ dùm cô là mình có thể sử dụng thanh công thức để nhập dữ liệu ha rồi qua ví dụ thứ hai sửa dữ liệu trong các ô sau A3 tin học 7 B1 y linh nhiên C5 xin chào đây chính là dữ liệu gốc và sửa những ô này thành nội dung sau A3 lúc này tin học 7 sẽ sửa thành là tin học lớp 7 có nghĩa là chỉ thêm chữ lớp thôi đúng chứ bạn rồi bạn quan sát dùm cô ha rồi ngay chỗ này nếu mà mình bấm vào UA3 và mình sửa thành tinh học lớp 7 thì rõ ràng là sẽ mất cái chữ tinh học ban đầu của mình đúng không bạn thì cái việc như vậy thì nó rất là mất thời gian trong khi đó trong cái OA3 này chỉ thêm một chữ là lớp thôi vậy thì các bạn quan sát dùm cô sửa dữ liệu một cách nhanh chóng mà vẫn giữ lại được những dữ liệu cần thiết trong ô tính cũ thì các bạn sẽ thực hiện cho cô cách thứ nhất mình có thể à, nháy đúp vào cái ô tính đó để xuất hiện con trỏ soạn thảo rồi lúc này mình sẽ thêm từ lớp vào vậy là đã hoàn thành ha vậy là đã hoàn thành ha tinh học lớp 7 sửa lại đúng ha rồi câu tiếp theo B1 e-learning sửa thành school có nghĩa là dữ liệu khác hoàn toàn thì lúc này mình sẽ bấm vào ô này và mình xóa dùng phím xóa mình xóa nó đi luôn tại vì đây là dữ liệu mới không còn cần dữ liệu cũ nữa rồi tiếp theo xin chào các bạn thêm cái chữ các bạn vô thì lúc này cô hướng dẫn cho các bạn một cách mới ha mình sẽ chọn vào ô OC5 lúc này mình không nháy đúp nữa mà mình sẽ đưa trực tiếp con trỏ chuột vào thanh công thức lúc này nó xuất hiện con trỏ rồi thì mình sẽ gửi là các bạn rồi, dữ liệu cũ không bị mất đi mà cũng không cần phải gõ lại nữa đúng không này chỉ thêm vào là được hoặc còn một cách để sửa dữ liệu nữa bằng bàn phím ví dụ cô muốn sửa chữ school này thành class ha thì cô sẽ bấm vào ô này bấm vào ô b 1 cô nhấn phím F2 thì lúc này cô sẽ xuất hiện con chó soạn thảo cô gọi chữ class dạ. vậy thì chúng ta có ba cách cách thứ nhất là nhảy đắp chuột vào vị trí cần sửa cách thứ hai nháy vào thanh công thức để sửa cách thứ ba mình dùng trợ phím của nó là F2 để sửa ha. thì mình có ba cách ha các bạn sử dụng cách nào cũng được miễn thuận tiện cho các bạn và dễ nhớ cho các bạn là được rồi, tiếp theo mình qua ví dụ số 3. Di chuyển các ô bằng chuột hay bàn phím. À, cái này rất là đơn giản ha. À, nếu mà di chuyển bằng chuột thì nó quá đơn giản. Mình bấm vào ô nào cũng được. Mình muốn ô nào cũng được. Còn đối với trường hợp như cô muốn chọn ô A1 bằng bàn phím thì lúc này cô không sử dụng chuột nữa mà cô sẽ phải sử dụng phím mũi tên ha bây giờ cô sử dụng cái mũi tên lên thì không lên được nữa cô bấm mũi tên xuống được ha cô bấm mũi tên qua trái cô bấm mũi tên qua phải cô bấm mũi tên lên thì lúc này ô tính sẽ di chuyển bằng bốn cái phím mũi tên bây giờ mình muốn di chuyển đến ô A1 bằng bàn phím thì mình sẽ di chuyển bằng mũi tên như thế này ha đó bây giờ mình đã chọn được ô A1 rồi tiếp theo cô muốn chọn vào ô D5 bằng bàn phím thì cô cũng tiếp tục sử dụng các phím mũi tên đó. ô D5 rồi ô B3 rồi, tiếp tục B3 thì mình sẽ dời qua cột B hàng số 3 rồi rất là đơn giản ha chuột cũng được mà bàn phím cũng được ha rồi tiếp tục mình qua ví dụ số 4 lưu bài lại lưu bài này thì tương tự như lớp 6 mình học Word ha khi mình gõ xong một văn bản nào đó thì việc của mình cần lưu bài lại thì các bạn quan sát cùng cô ha đây là cái ờ, phần mềm mới của cô nên nó không phải là chỉ file như các bạn mà nó xuất hiện trên menu thì nó tương tự như file luôn ha để bấm vào file chọn cô là sale vì bài này cô đã sale rồi ha nên cô sẽ lưu lại ha bằng cái tên khác ha ví dụ cô sẽ bấm vào sale là đã lưu bài lưu bài lại còn sale app là chúng ta sẽ làm gì đây lưu bài với tên khác thì cô cái bài này cô đã lưu rồi nên bây giờ cô sẽ lưu lại với tên khác ha cô bấm vào sale app rồi lúc này cô sẽ gõ là bài thực hành một phí dụ rồi cô bấm save rồi cô đã lưu xong cái bài này ha thì lưu bài cũng tương tự như Word thôi không có gì khác hết rồi đó là tất cả những cái nội dung cơ bản nhất mà chúng ta phải nắm trong cái uh, chương trình bản tính này à, nội dung của chương trình bản tính hôm nay mình học á, là mình phải nhận biết được những điểm giống và khác nhau giữa bộ Excel giống như nãy cô đã trình chiếu cái nhận biết thứ hai là mình phải nhập được dữ liệu và sửa dữ liệu được và cái thứ ba mình phải biết làm đó chính là lưu bài vào máy tính như thế nào và bước và những cái kỹ năng như là di chuyển cao tính bằng à, chuột hay bằng bàn phím này nó rất là dễ rồi ha thì đây là những cái à, điều mà chúng ta phải nắm được trong bài thực hành ngày hôm nay các bạn ghi cái nội dung này vào tập dùm cô ha nội dung này chúng ta bắt buộc phải ghi vì những gì cô dạy rồi các bạn phải ghi sơ lược lại để khi cô cần kiểm tra thì các bạn biết được những nội dung này để các bạn ôn tập ha rồi mình sẽ qua cái bài tập củng cố ha và bài tập này chúng ta sẽ à, làm sau khi kết thúc cái à, bài giảng này bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn làm ha rồi ở đây là một bảng tính trong một trang tính ha cô có, cho nội dung sẵn rồi việc của mình là ghi lại dùm cô những ô tính này chứa những nội dung gì cô ví dụ ha ví dụ cho dễ hiểu ha rồi bạn ghi vô tập như sau ví dụ như à, ở đây ô A1 của cô đang chứa cái chữ tinh học thì cô sẽ ghi là đầu dòng đầu tiên A1 hai chấm nội dung của nó là tin học tương tự tương tự những ô tiếp theo tương tự những ô tiếp theo ví dụ như ô A2 thì chứa nội dung gì ô A5 thì chứa nội dung gì thì tương tự bạn sẽ làm vào tập dùm cô ha và khi nào kiểm tra tập thì cô sẽ à, thông báo cho các bạn sau các bạn cứ làm vào tập cho cô để à, cô có ca cô có cái bài để à, cô chấm điểm ha rồi, một bài tập nữa là bài tập vào máy thì à, bạn nào có thời gian thì à, có thể à, thực hành thêm để mình có thể thành thạo Excel hơn ha. Cô thấy cái phần mềm này rất là thú vị nên mấy bạn có thể tìm hiểu rất là nhiều. Nó có hỗ trợ tính toán nữa nên các bạn nên tìm hiểu nhiều hơn ha. Rồi, bài là bộ máy như sau. Cô cho một cái danh sách lớp em. Những nội dung này cô đã ghi rồi. Việc của mình là mở Excel lên, đánh gõ lại nội dung giống như cô ha nhớ dùm cô ha chứ nó sẽ không phải là quật ha chúng ta không đánh liên hồi ha mà chúng ta phải nhập từng ô và mỗi một ô là một nội dung khác nhau chứ không phải là nhập chung trong một ô Nói các bạn quan sát kỹ cái bài này và nhập cho đúng dùm cô ha à, đây là bài làm bộ máy thì khi có cơ hội thì mấy bạn sẽ biết được cái cách mà mình học mà mình xem màn hình để cô có thể chấm bài nên bây giờ chưa có điều kiện ờ, xem màn hình thì chúng ta sẽ à, làm vào máy trước khi nào cô cần chấm thì cô sẽ thông báo cho các bạn sau ha rồi bài thực hành một của mình à, lưu bài với tên là bài thực hành một ha làm vào máy của mình và lưu với tên là bài thực hành một à, bài thực hành một đến đây là hết rồi thì à, các à, bạn muốn có nhiều kiến thức về kỹ năng tin học cũng như là mẹo hay về tinh học thì các bạn à, vào cái uh, YouTube của cô á khi các bạn có bài giảng xong các bạn cho cô một cái like và các bạn đăng ký giùm cô ha bấm đăng ký để uh, cô có thể up nhiều cái video mà nó chỉ mình những cái mẹo tinh học rất là hay ha các bạn nào có hứng thú về học tinh học thì có thể uh, like và đăng ký kênh của cô để cô uh, up nhiều bài giảng hay hơn ha rồi bài thực hành một đến đây là hết rồi thì uh, cô chào các bạn nha chúc các bạn có một ngày học thật là vui vẻ